của em thường thì uh, những cái lý do mà em em em em em chấm dứt một mối quan hệ là những lý do như thế nào không đồng quan điểm không đồng quan điểm ừ. về uh, cách sinh hoạt hay là cách tư duy về nghề nghiệp hay là tất về cả tất cả mọi thứ bao gồm có có những người thì người ta không đồng quan điểm với mình về định hướng tương lai ừ. rồi có những người thì người ta không đồng quan điểm với mình về ờ, cái cách đối nhân xử thế bên ừ. ngoài rất là nhiều thứ em có biết ơn những cuộc tình đã đi qua trong đời mình không? chắc chắn bởi vì ờ, điều mà biết ơn đầu tiên là họ đã ở bên cạnh mình và cho mình cái cảm giác là vui và hạnh phúc ở cái thời điểm đó đó là một tư duy rất tích cực anh thích tư duy đó thường những người mà đã à, chia tay với em họ có thể làm bạn với em sau này không có một số phụ nữ họ sẽ chọn phương án là đã chia tay là thôi không là gì của nhau nữa dạ. em thì à, có thể chấp nhận họ là những người bạn không nếu như hai người chia tay chỉ vì bất đồng quan điểm mà không làm lỗi làm gì với nhau chắc chắn chứ anh em là cái người muốn hơn ai hết em là cái người muốn được làm bạn được làm ờ, người thân bởi vì sao bởi vì đó là cái người mình đã từng yêu mà mình đã từng quá yêu thương quá hiểu nhau thì tại sao khi mà chúng ta không thể nào mà bước chung với nhau trên một con đường nữa thì mình không thể nào mình ở bên cạnh nhau như những người bạn để mà giúp đỡ và chia sẻ với nhau khi cần thiết chỉ đơn giản là mình định nghĩa lại cái tình cảm đó theo một tên gọi khác thôi thay vì tình yêu thì nó là nhiều khi nó thành tri kỷ thì sao nó hợp lý và nó bền hơn